Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Ok thì ở giao diện là trang chủ của GetResponse ấy, bạn quan sát ở góc trái trên cùng này, bạn nhấn vào mục à, công cụ cho mình nha. Kế tiếp uh, chọn mục à, tự động hóa này, tức là automation đấy. Ok, lúc này sẽ một giao diện như này. Thì đây sẽ có mục quy trình làm việc cũng như là thư tự động và sự kiện này. Ok để tạo à, quy trình automation tự động hóa ấy, bạn sẽ nhấn vào mục à, tạo quy trình làm việc này cho mình nhá. Rồi kế tiếp thì sẽ ra rất nhiều các giao diện mẫu để bạn có thể lựa chọn nha. Là giao diện là chào mừng này, cũng là giao diện là khách hàng tiềm năng này. Kế tiếp là giao diện là gắn kết và giữ lại này, hay là sau khi mua này. Rồi à, giỏ hàng chưa thanh toán này, khóa trực tuyến này, hội thảo trên website và sự kiện này, cũng như là khuyến mãi này và cùng là mẫu tiếp thị liên kết ha đó nếu bạn là kinh doanh trong ngành nghề lĩnh vực nào thì bạn sẽ thành à, chọn mẫu phù hợp ha còn ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn bạn à, cách chúng ta tạo một mẫu trắng và tạo một quy trình cơ bản nha mình sẽ nhấn mục à, tất cả các mẫu này hoặc nhấn mục phát triển từ đầu ở đây này hoặc là ở đây cũng được nha ok nhấn vào bắt đầu ngay này rồi tiếp theo thì sẽ là các bước hướng dẫn từ GetResponse response nha đó bạn thể đọc tìm thêm này ok rồi sau đó thì sẽ là một giao diện như này. Đầu tiên nhất thì bạn sẽ đang à, đặt tên quy trình automation nha. Dù mình đặt tên à, quy trình automation đây là Airbook à, Cell View top 1 đây. Rồi kế tiếp thì ở dưới sẽ có rất nhiều các hành động cũng như điều kiện khác nhau nha. Nào là khi hàng đăng ký vào danh bạ của chúng ta này, quy trình nhấp vào đường liên kết trong thư này, hay là mở thư này. Rồi rất nhiều các sự kiện khác nữa nha. Đó, như mình chia sẻ lúc đầu ấy là mình sẽ hứa với bạn cách chúng ta tạo một quy trình cơ bản nha thì ở đây chúng ta sẽ nhấn mục đăng ký này đăng ký này nghĩa là sao là khi hàng ấy, họ truy cập vào landing page trang đích của chúng ta sau đó điền thông tin cũng như là đăng ký vào form thì à, tự động sẽ được chuyển vào danh bạ nha ok rồi thì đối với mục đăng ký này chúng ta thể chọn là bất kỳ danh bạ này hoặc là chọn một danh bạ cụ thể nha. bạn quan sát góc bên phải này ở mục à, chọn danh bạ này bạn sẽ hành à, chọn một danh bạ này bạn sẽ nhấn vào cụ thể cho mình này kế tiếp bạn sẽ chọn danh bạ nha như đây mình sẽ chọn danh bạ là quan tâm ebook sale youtube này ok tiếp theo là mục à, chọn phương thức đăng ký thì ở đây sẽ có rất nhiều các phương thức đăng ký khác nhau nha như ở đây thì mình sẽ chọn bất kỳ phương thức nào vì nếu bạn chọn những phương thức ở dưới ấy, thì sẽ bị giới hạn nha rồi kế tiếp này bạn có thể chọn à, màu sắc của tab này thì mặc định là màu xanh rồi ngoài ra bạn có thể à, chọn màu đỏ này rồi xanh lá này tím này nâu vàng này, vân vân nha dụ đây mình có thể chọn màu đỏ chẳng hạn này ok thì ở ờ, bước theo ấy là khi khách hàng họ đăng ký vào danh bạ của chúng ta rồi và cụ thể đây là danh bạ quan tâm ebook ờ, SEO yếu tố đấy thì chúng ta sẽ tiến hành thêm yếu tố ở đây nha là chúng ta sẽ gửi cho họ một bức thư chào mừng chẳng hạn này bạn quan sát ở mục ờ, tác vụ này nhấn mục gửi thư cho mình nha ok sau đó liên kết này nhấn vào đây này đó để liên kết hai mục với nhau tiếp theo bạn sẽ tiến hành chọn thư nha bạn quan sát bên phải này thì ở phần tự động này bạn có thể chọn thư ở mục à, bản tin tức là lưu header ấy cũng như là thư nháp này rồi à, thư trả lời tự động tức là auto responder đấy kế tiếp là kiểm tra ab này cuối cùng là thư tự động nha đó ví dụ đây mình chọn thư tự động chẳng hạn này thì ờ, thư tự động này như bạn quan sát đấy là ở trong mục ờ, automation tự động hóa luôn nha ok tiếp theo mình sẽ tiến hành chọn thư này ở đây mình sẽ chọn thư chào mừng nha chia thêm ấy là đối với tất cả các bức thư này thì bạn sẽ hành tạo trước khi chúng ta tạo automation này nha ok rồi sau khi chúng ta gửi thư chào mừng rồi tiếp theo chúng ta sẽ hành đo lường nha quay trở lại thêm yếu tố này ở đây thì chúng ta có thể đo lường một cách là xem khách hàng đã mở thư chưa này hoặc họ đã nhấp vào một đường liên kết nào chưa này đó thì đây chính là hai mục ờ, đo lường phổ biến nhất nha có những mục khác như sự kiện đặc biệt này, hay là trường tùy chỉnh đã thay rồi ờ, đã gửi thư này vân vân này thì ít khi dùng nha Ok giúp đây mình sẽ đo lường một cách là thư đã được mở chua này Mình sẽ kéo sang này Cho liên kết hai mục lại với nhau Thì ở đây sẽ có hai trường hợp nhá Là khách hàng đã mở thư thì chúng ta sẽ làm gì bước tiếp theo Thì đối với khách hàng mở thư ấy Mình sẽ gửi cho họ bức thư tiếp theo nhá Có thể là bức thư chia sẻ thông tin hoặc là kiến thức giá trị nào đó cho họ Để chúng ta hâm nóng mối quan hệ Biến khách hàng lạnh trở thành khách hàng ấm và sau đó là khách hàng nóng Và kế tiếp có thể là khách hàng trung thành luôn nha Ok mình sẽ đang quay trở lại mục ờ, thêm yếu tố này Sau đó chọn gửi thư này Liên kết hai mục này lại với nhau này Sau đó chọn thư nha Ở đây thì mình sẽ chọn thư uh, ờ, trao giá trị này một này Đó Và trường hợp thứ hai là khách hàng chưa mở thư thì sao Và bạn quan sát góc bên phải nhá Là khoảng thời gian ở đây là một ngày Một ngày đây nghĩa là sao Là sau một ngày kể từ khi chúng ta gửi thư chào mừng nhá Là chúng ta sẽ đo lường khách hàng có mở thư hay không này ở đây thì nếu mà khách hàng à, không mở thư thì mình sẽ gửi cho họ một thư nhắc nhở chẳng hạn ok chọn thư này thư à, nhắc nhở một nha đó rồi sau khi mình gửi à, thư trao giá trị một rồi thì bạn có thể gửi thư trao giá trị 2, giá trị 3 rồi sau đó chúng ta có thể gửi thư bán hàng, bán sản phẩm dịch vụ của bạn nha đó còn ở bên này ấy, nếu mà chúng ta gửi thư nhắc nhở lần một rồi mà khách hàng ờ, vẫn không mở hoặc là vẫn không click vào đường link ờ, tải ebook của mình chẳng hạn đó thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ạ thì chúng ta có thể ờ, gửi bức thư nhắc nhở thứ hai nữa nha đó ở đây thì mình sẽ đo lường bằng cách là họ có nhấp vào đường liên kết ở trong thư của mình không này thì mình sẽ nhấn vào mục liên kết đã được nhấp hay chưa nha liên kết hai mục lại với nhau này ok ở đây thì cũng tương tự như ở mục mở thư thì sẽ có hai trường hợp nha là nếu mà khách hàng họ nhấp vào một đường liên kết bất kỳ trong thư hoặc một đường liên kết cụ thể mà mình đã chọn đó thì mình sẽ làm gì thì ờ, chia sẻ thêm ấy, đối với mục uh, nhấp vào đường liên kết này ấy, thì sẽ bao gồm cả mục mở thư này nhá như là sao là khách hàng phải mở thư xong thì khách hàng mới nhấp vào đường liên kết trong thư của ta được đúng không đó nên nếu mà chúng ta đo lường bằng uh, điều kiện này ấy, thì chúng ta sẽ có những khách hàng tiềm năng rồi nha ok nếu mà khách hàng nhấp vào đường liên kết này chẳng hạn này thì uh, chúng ta sẽ chuyển sang uh, thư này nhá đó Ngoài ra chúng ta có thể à, chọn độ trễ khi chúng ta gửi nha Bằng cách à, là chúng ta sẽ chọn mục à, hãy chờ này Có thể là chúng ta chọn chờ một ngày này Hoặc là chờ 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày chẳng hạn này Rồi có thể là theo giờ này, rồi theo phút này Hoặc là chọn ngày trong tuần ha Đó nếu bạn chọn ngày nào thì bạn sẽ tích chọn vào này Còn không thì bạn sẽ bỏ tích chọn Ok mình sẽ liên kết lại này Xóa này đi này sau đó liên kết cái này, này rồi mới gửi thư nha ok mình cũng sẽ liên kết lại cái này này đó thì đó là khi hàng nhấp vào đường liên kết còn nếu mà họ không nhấp vào đường liên kết thì sao thì mình sẽ tiếp tục gửi cho họ một uh, bức thư nhắc nhở thứ hai nha rồi quay trở lại mục thêm yếu tố này nhấn gửi thư này liên kết này chọn thư này ở đây mình sẽ chọn thư uh, nhắc nhở thứ hai nha đó rồi kế tiếp nếu mà mình ờ, gửi ờ, thư nhắc nhở thứ hai mà họ tiếp tục không mở hoặc là không nhấp vào đường liên kết thì sao Thì bạn có thể là xóa liên lạc đó khỏi danh bạ của chúng ta nha. Nhưng mình chia sẻ với các bạn là đó là những khách hàng mới thì chúng ta không nên làm thế nhá. Vì sao ạ? Vì thường là nếu mà chúng ta mới gửi hai ba thư như thế này ấy, thì chắc chắn một điều ấy, họ là người lạ khách hàng mới thì họ chưa đủ sự tin tưởng đối với chúng ta đâu. Nếu mà sau này chúng ta có những ờ, ưu đãi khuyến mãi khác ấy, thì chúng ta tiếp tục gửi cho họ, cũng như là chăm sóc họ tiếp nha. Đó, Ok ngoài ra mục à, nhấp vào đường liên kết này, này bạn có thể chọn là liên kết bất kỳ ở trong thư đó hoặc là chọn một liên kết cụ thể ở trong à, một bức thư cụ thể nha bạn nhấn mục bản tin này như ở đây của mình là thư nhắc nhở một đúng không và mục à, thư tự động này cái thư mục liên kết bất kỳ thì bạn sẽ chọn cho mình là liên kết cụ thể từ một thư cụ thể này sau đó bạn chọn thư nha. ok thư nhắc nhở một này kế tiếp bạn chọn liên kết này thì ở trong thư này hiện tại mình đang có 3 liên kết này rồi đây mình sẽ chọn liên kết là ebook này chẳng hạn đó như là sao là khi hàng họ nhấp vào đường liên kết tại ebook này thì mình sẽ chuyển họ đến điều kiện này nhá còn họ không nhấp vào đường liên kết tại ebook ấy mà họ nhấp vào đường liên kết nhóm này hoặc là đường liên kết youtube này chẳng hạn thì mình vẫn cũng sẽ gửi cho họ thứ nhắc nhở thứ hai nha đó ngoài ra bạn quan sát bên dưới này là khoảng thời gian ở đây mặc định là một ngày nhá ngoài ra bạn có thể chọn hai ngày 3 ngày 4 ngày hoặc là chọn giờ cũng nhờ chọn phút đây nha đó một ngày như mình chia sẻ là sau một ngày kể từ điểm chúng ta gửi bức thư nhắc nhở một này nha. Ok thì đây là một quy trình automation cơ bản nha. còn là sau này khi bạn à, áp dụng à, nhiều quy trình automation rồi ấy, chúng ta sẽ càng có nhiều kinh nghiệm và lúc đó chúng ta sẽ tối ưu sao cho quy trình à, automation của chúng ta tốt nhất nha rồi bước kế tiếp bạn quan sát góc phải trên cùng này nhấn vào lưu và xuất bản cho mình nha Ok thì đối với quy trình automation này ấy,